cái này là hết hết đất ốp không thuộc dầu tiếp theo là hết gốc nha rồi các bạn hãy ờ, hãy tin những cái thẻ xe của mình mình, mình lấy xe vào số đất luôn lấy xe ngoài lại nha các bạn chơi chơi ba cộng bốn ok ba cộng bốn bằng gì vậy ba cộng bốn ờ ba cộng bốn bằng bảy mình nghĩ là vậy ba trời quá giỏi luôn hello các bạn đã tới với Saka hello là mình đây rồi mình không có quay clip nè vì tại vì ờ, tại mình à, là làm miếng quay mình có tìm được một con game tên là Alien School Girl Simulator bây giờ mình sẽ vô chơi nha các bạn mới vô chơi một lần nhưng mà đâu biết vậy ok này có nó sẽ có mình 3 phút để uh, làm dạ, này nha Mình làm mà lâu là Sukana đó ok đến răng xong mình sẽ đi tới uh, đi thôi Hai chị đi đâu mình đi đó à đây là đi tập thể dục cái này là hít hít đó ố không thục dầu thục dầu thôi tiếp theo là hít đất nha game này không có filler tiết chỉ trơn nha rất là filler tiết để tay vậy xong mà hít đất được để tay vậy là hít đất một cái là té chết tiếp theo là mình sẽ ăn sáng hình như là vậy thôi mình nghĩ là do ăn sáng tại vì có chữ hungry nói đúng thiệt nè trời trời đó mà mẹ mà nó trời màn tiếp theo là mình sẽ um, lái cái xe này để đi tới trường học à, à đi lên lầu lấy chỗ khách xe gà à, ờ, lái xe tới trường học đi khoai lần này nha cái mũi tên này nó chuyển có đúng không có chị tận tình với cháu thì em thì không có tận tình lâu lắc nó nó chìa khóa chìa khóa ơi chìa khóa à rồi người ta cầm bấm nút chìa khóa từ đời nào rồi giờ mới ờ, lấy chìa khóa lên được để xuống lầu mà cũng lâu chúng ta phải nhanh lên nha còn có hai phút thôi nhỏ lên xe nè ok lên xe trời trời chạy nhanh đi rồi các bạn hãy ờ, hãy tin những cái tài lái xe của mình mình mình lái xe một cái là số dắt luôn lái xe không hề lạ nha các bạn trời ơi trời um, hơi lỗi kỹ thuật một xíu ok đi fine ủa gì ngược mũi tên trời à đây lý do mà cũng được nữa rồi yêu học xuất sắc luôn một phút vô học rồi ok vô học ừ phòng mình phòng nào ở phòng này rồi hết các con nha Ủa? chơi chơi chơi chơi Ủa, chơi chơi lắm lớp động tử cho hồi động tử cho gà quê quá đi hello nam à, cái gì đó mình lại lái xe tới trường hả mình không biết nha. còn ờ, bạn tên gì ừ mình là Yandera trời trời trời trời Em gì cái tên cũng sai nữa quá là xuất sắc luôn ok ok à mà không biết gì nha bà này mới kêu mình đi lớp mình tôi đi lớp tại lớp đất nó của mình mà cái trường như có một cái lớp vậy Rồi sao bây giờ? Sao bây giờ? Ồ, oh, lên level Đi vậy Càng là cái ờ, nhiệm vụ nó càng khó Chơi cho trời năm ờ. với cái ờ, cái bộ não hoạt động của mình thì mình xin mạnh dạng đoán là 12 nha ok mình mình mình dặn đó là 12 nhưng mà sẽ chọn 10 tại sao tại mình thích chọn mình học quá giỏi rồi ba cộng bốn ok ba cộng bốn bằng nhiêu chọn ba cộng bốn ờ ba cộng bốn bằng bảy mình nghĩ là vậy ba trời quá giỏi luôn hai cộng ba bài này mà ai cũng làm được thì xuống lớp 1 mà học đi nha năm càng càng khó rồi càng ngày càng khó sao mình không thể biết được làm cái gì hết oh my god oh my god các bạn ơi mình thấy viết của mình cũng đã dài rồi ờ, hẹn các bạn ở ờ, cái uh, clip sau nha See you, hẹn gặp lại